lại tình anh mến mong sông nước con sao xô lòng sao bay theo pháo đỏ rực tham phú phụ bần em phụ tình tôi khi chiều buông anh đứng bên dòng sông đò sang bến mới mà nhớ xa trong lòng còn đâu đêm trăng ta về chung lối chỉ còn mình anh mênh mông nỗi nhớ trên bến sông buồn nhớ thương em tim cả người ơi nhớ câu thề xưa dù nắng hay mưa dù nghèo hay khó dù ai sang giàu cũng không bao giờ chia cách đôi ta you sang bên mới mà nhớ em xót xa trong lòng còn đâu đêm trăng ta về chung lối chỉ còn mình anh mênh mông nỗi nhớ trên bến sông buồn nhớ thương tim cả